Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp khắp ba miền đất nước đã đến với kênh YouTube của điện tử Hải Tuân. Đây anh em, anh em đang đi tìm với mình một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp uh, ưu tú tốt nhất thị trường hiện nay đúng không ạ? Thì anh em hãy tìm đến điện tử Hải Tuân. Thì điện tử Hải Tuân với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề luôn cung cấp cho anh em những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp uh, có thể nói là tốt nhất này, giá cả thì rẻ nhất. Thì uh, thưa anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm được mang tên là bát tàng hình không tang Thế anh em dòng sản phẩm bát tàng hình không tang này sẽ hỗ trợ anh em chơi các bộ môn chơi bộ môn sóc đĩa bịp một cách hiệu quả nhất nha anh em thì nói về dòng sản phẩm bát tàng hình không tang thì à, yêu cầu đầu tiên của nó phải chính là những cái con bát uh, kiểm tra không tăng tích gì đúng không anh em thì uh, mẫu bát của Tân Ma Cao có rất là nhiều mẫu bát đây là mẫu bát lô Haco này bát hoa này Đấy và cái dòng bát uh, Long Phương đấy, bát Long Phương đánh uh, đám cưới đám xin đây là bát Lohaco nha anh em tất cả các mẫu bát của Tân ma cao đều có kiểm định tem thiếu, kiểm định đồng hoàng đấy. À, trải qua rất nhiều quá trình test thử thì mới đến được tay anh em nhé nên anh em em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là <clears throat> chất lượng cũng như là cái độ đảm bảo của nó thì anh em có thể à, yên tâm hoàn toàn thì thưa anh em đây mình sẽ kiểm tra sơ qua cho anh em bằng cái cách kiểm tra đơn giản nhất này kiểm tra đơn giản nhất để biết có phải là bát tàng hình hay không thì anh em kiểm tra bằng đèn led đây anh em kiểm tra bằng đèn led đó soi hoàn toàn không tang tích gì anh em nhìn xem Đấy, đít bát trong vắt thì những cái dòng bát trôn cũ ấy thì nó sẽ ờ, soi đít bát ra đen ngòm nhưng anh em nhìn này đít bát của mình hoàn toàn là trong rất là đẹp đúng không ạ Đấy. <coughs> anh em đợi mình một chút đó ok kiểm tra hoàn toàn là trong suốt đúng không anh em Đấy, các cạnh này hoàn toàn không hề có tang tích gì cả mình có thể ờ, có những cái dòng con bát đẳng cấp hơn bao ờ, tét nước tét lửa thoải mái cho anh em thì anh em muốn đặt mua những cái dòng bát uh, riêng để trải qua test nước test lửa thì anh em có thể uh, liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline trên màn hình này 084417 từ quý 9 nhé uh, những cái dòng bát đấy thì anh em phải đặt riêng còn những cái dòng bát phổ thông này nó chỉ uh, hơ anh em có thể hơ qua lửa được nhưng mà nếu mà người ta sử dụng khò thì ờ, anh em phải đặt riêng từng cái dòng bát đấy mình sẽ không nói nhiều nữa và mình sẽ đi trực tiếp vào chơi test cho anh em cái con bát này nó hiệu quả như thế nào đây là một con bát khiển nhé anh em theo dõi màn này mình sóc cái này thời lượng pin của những con bát khiển này thì anh em có thể yên tâm là hoàn toàn đó anh em theo dõi màn này sấp đôi đúng không ạ thời lượng pin của những con bát khiển này anh em có thể uh, hoàn toàn chơi được từ tầm 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi nên uh, <coughs> thích hợp cho những cuộc chơi kéo dài nha anh em đây là dòng bát tiết kiệm điện sấp đôi này rất là tuyệt vời Đấy. Ờ, anh em mà có kỹ thuật làm bên ngoài thì mình sẽ cần thêm một bộ rung nữa những bộ rung khiển thì phím cho nhau được khoảng 15 20 mét nhé con màn này nó cũng có thể bắt cho anh em khoảng cách xa 15 đến 20 mét Đấy, anh em sẽ phím báo cho nhau anh em báo phòng nọ phòng kia đấy. cách chơi tùy anh em thôi mình chỉ đảm bảo sản phẩm là ok đấy. anh em chơi như thế nào cuộc chơi ra làm sao thì anh em phải uh, <coughs> tự phí với nhau còn uh, những con bát khiển này thì là quá là ok rồi đấy. chắc chắn là đấy trăm phần trăm cái xong sản phẩm bát này là dễ đánh nhất rồi đấy, anh em nhìn đi lẻ này là tiếng tứ này mở cho anh em xem này tiếng này là tiếng lẻ nhé soi lại này em nhìn rõ không một xanh ba đen rất rõ ràng đúng không anh em tiếng lẻ này mở cho anh em đó bấm khiển tiếp này tứ này tiếng này là tiếng tứ này mở nhá tứ xanh rất rõ ràng đấy thì uh, chơi rất là ok thôi đấy anh em mà không thích những anh em mà không có kỹ thuật đấy thì anh em có thể kết nối trực tiếp vào con điện thoại nhé điện thoại của mình đây điện thoại à, cảm ứng thì anh em cần thêm một cọ củ nữa gọi là củ wifi thì đây là một con bát tàng hình kết nối được wifi thì anh em chỉ việc mở wifi lên thôi đây mở wifi lên thì sẽ kết nối với con điện thoại của mình cho anh em xem <coughs> anh em vào phần cài đặt này kết nối này ok anh em kết nối với củ wifi anh em tải thêm cho mình một cái phần mềm gọi là phần mềm y dài camera nhé cái phần mềm đó sẽ giúp anh em ờ, biến con điện thoại này trở thành một con màn soi rất thích hợp đó start đây mình sẽ sóc cái Đây, anh em nhìn xem lẻ này đúng không ạ mở cho anh em nha ba đen một xanh này con bát này có thể hoàn toàn soi màu được nha đánh những bộ vị thuốc lá thăng long hoàn toàn ok anh em à, có thể lên trực tiếp cơ sở mình để test hàng nha mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em ở gần cơ sở nào thì lên cơ sở đó nhé anh em yêu thích cái dòng bát này thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh ừ. kết nối điện thoại rất là ok đó lẻ mở cho anh em xem này lẻ này đấy. đấy anh em có thể vào trực tiếp cuộc chơi anh em à, bấm khiển cái anh em cứ cầm điện thoại lúc nào cần thì anh em mở ra bấm khiển này ok nhìn thấy ba đen tắt màn hình đi xong rồi chơi tiếp này chơi tiếp lại mở lên đấy nó sẽ tự động kết nối lại tắt đi mở lên này nó sẽ tự động kết nối lại cho anh em anh em mở bằng vân tay rất là nhanh đấy bấm ba đi lại tắt đi đấy. nó chỉ mất có vài giây như thế thôi anh em trực tiếp sử dụng con điện thoại của mình nhé rất là ok đó mở bát đấy sóc cái này mở bát này mình dùng vân tay mình lên bấm khiển ok nhìn thấy ba đen rồi thôi tắt đi xong đó <clears throat> rất là ok đúng không anh em thì à, mọi chi tiết cũng như là thắc mắc gì về con mát anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình theo hotline 0844 1749 hoặc là Zalo 0844 1749 nha anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em